trong đêm nhạt vui giòn van ngắt ngày đôi ta cùng say xưa dìu nhau dưới ánh đèn màu môi em cười xinh tựa như đóa hoa khiến lòng anh càng thêm cồn si đắm say đêm yêu đương em anh vui lên ô đêm yêu đương của riêng đôi ta đêm yêu đương và bao đam mê ơ đêm yêu đương của riêng chúng mình không gian bừng lên dọn vui ngất ngày có tin cười ai rồi vui dọn van đó đầy em như là tin than trong mắt anh thắp san tình yêu trong lòng anh rực muôn ý thơ đêm yêu đương em anh vui lên ơ đêm yêu đương của gìn đôi ta đêm yêu đương và bao đam mê ơ đêm yêu đương của gìn chúng mình em ơi giữ vai kề vai theo nhà vui vui lên đi ta vui tròn nay em và anh trong cuồng say trong đêm nhạc vui dọn van ngất ngây đôi ta cùng say xưa dìu nhau dưới ánh đèn màu môi em cười xinh tựa như đó hoa khiến lòng anh càng thêm cuồng si đắm say đêm yêu đương em anh vui lên ơ đêm vui đương của riêng đôi ta đêm yêu đương và bao đam mê ơ đêm yêu đương của riêng chúng không gian bừng lên nhạt hoa tin ca có tin cười ai đùa vui dọn van đó đầy em như là tin than trong mắt anh thắp san tình yêu trong lòng anh rực muôn ý thơ đến yêu đương là bao đam mê đến yêu đương của dịp chúng ta đêm yêu đương và bao đam mê đêm yêu đương của riêng chúng đôi ta cùng say sưa vai thế vai thêm nhà vui vui lên đi ta vui tròn nay anh và em trong cuộc